Hello, xin chào mọi người Thì hôm nay quay trở lại với một video về Q&A yeah. Thì trước khi bắt đầu cái video về Q&A thì Ly xin được 2 phút được quay trở lại để nói về cái video ngày hôm trước à, Ok <laughs> Thì à, cái video đó là đã gây khá là nhiều tranh cãi trên cái channel của mình Và khi mà mình làm cái video đó ra thì mình biết là nó khá là nhạy cảm cho nên là mình đã có uh, ờ, nói trước ở trên cái video cũng có comment mình ghim lại là uh, xin các bạn là không có nói những cái lời lẽ không tốt về đình của chun hay là người hàng à, bởi vì hai đứa mình xác định tương lai với nhau cho nên là gia đình của chun cũng giống như là gia đình của mình và mình không có muốn ai mà nói xấu đây rồi đụng chạm tới gia đình của mình hết bạn hãy một lần nữa đặt cái hoàn cảnh đặt cái cái vị trí uh, của ba mẹ của chun thì khi mà à, không được không được con trai báo trước mà tự nhiên dẫn bạn gái về ở giới thiệu à, con thích cô này yêu cô này và tương lai là một cái không của cô này ở đâu đâu Việt Nam thì um, họ cũng rất là bất ngờ chứ đâu có chuẩn bị tâm lý rất là sốt cho nên là rồi còn Tết thì bạn thì những cái cuộc hôn nhân đó không hề tốt đẹp rồi này kia thì họ cũng rất là lo lắng cho con trai họ cho nên là cái dù là ly tổn thương nhưng mà ly hoàn toàn là ly có thể thông cảm và có thể hiểu được thì sau khi những cái khúc mắc được gỡ bỏ thì họ cũng đã à, yêu quý và cũng như là ủng hộ cho cái mối quan hệ của tụi mình à, mình rất là nhớ cái ngày cuối cùng khi mà mình quay trở về Việt Nam thì mẹ Trung có thơm má và nói là ờ, con hãy quên hết những cái không vui đó đi ờ, những cái vui mình chỉ nhớ là những kỷ niệm vui vẻ với nhau thôi thì Ly rất thật Ly rất là biết ơn ờ, Ly rất là cảm ơn à, ba mẹ gia đình của Jun và đã ủng hộ cái mối quan hệ của hai đứa mình à, khi mà đi làm cái video thì cái mục đích duy nhất là ly chỉ muốn cho những ai mà đang quen người hàn hay là người nước ngoài thì các bạn hãy chuẩn bị tâm lý thật là kỹ bởi vì đây không phải là câu chuyện của hai người mà sau khi các bạn xác định với nhau quen mà cưới nhau á thì nó sẽ là câu chuyện của rất là nhiều người của hai phía bên gia đình cho nên là phải làm tốt tâm lý của bên nhà trai cả nhà gái nữa thì à, bởi vì khác biệt văn hóa rất là nhiều mà cho nên là à, cố gắng để mà mà chuẩn bị thật là tốt à, hãy làm tốt hơn hơn ly rồi ly là đã chuẩn bị ly thừa nhận là ly đã làm không tốt nhưng mà mình hy vọng là các bạn có thể gây được cái ấn tượng tốt có thể khiến cho họ yêu quý mình ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt được chưa thì bây giờ thì à, mình à, <laughs> hy vọng là cái câu chuyện về à, cái drama đó chấm dứt ở đây à, 우리 엄마 아빠 이 영상 보면 왜? 어, 슬퍼지 마세요 우리 그냥 아, 부모, 아, 우리 아, 아버지, 어머니 사랑해요. 그럼 어, 우리 오빠 준베드남 있어. 어, 항상 우 리가 항상 잘해줄게요. 걱정 마세요. 우리 다음에 한국 봐요. <laughs> 한국 다시 봐요. 음. 너뭐도 얘기하고 싶어? 있어? 응? 없냐? 응. 아 thì uh, tài trợ cho ngày hôm nay 아, 이거 좀 찍어야지 먼저 먹어 오오오 오늘 Q&A 영상 이제부터 시작합니다 <laughs> 아 우리 몇 살이야? How old are you? 응. 오빠 먼저 해 Mươi Ni Mười 아니야 그냥 니 아니야 뭔니? <laughs> 뭔니 아니야? 그냥 첫 say the number No no no no no 알았어 뭐니? 응. 찐짬 찐무이 아 찐짬 땀무이 바 응, 오빠 맞아 뭔 뭔니? 응. 찐짬 1983 83 Thì Chuân sinh năm 1983 Thế năm nay Jun là 37 30 39 đẹp 22 Còn Ly thì Ly sinh năm 1994 thì năm nay Ly 26 tuổi Hai đứa mình cách nhau 11 tuổi We are 11 years different 11 <laughs> Question 2 What is your job? My job 직업 뭐예요? 음, is a secret 야. My job is the uh, digital romance <laughs> but now the just the YouTuber before the my job, the server programmer, the like a programmer, the game developer. Ừm. Now the just the mm, the concentration YouTube and the, just the, the study the the Vietnam language and the editing skill Ừm. và về công việc của Lê thì um, Lê đã từng làm rất là nhiều công việc sau khi ra trường thì Lê uh, từng làm một cái nhà hàng Lê học tiếng Thái ừ. sau đó thì Lê làm uh, phiên dịch tiếng Thái cho một uh, làm kiểu làm trợ lý giám đốc rồi sau đó thì Lê rất là chán nên Lê đã học uh, uh, du lịch đó xong rồi là lấy thẻ hướng dẫn viên xong là mình đi làm hướng dẫn viên thì Lê vừa đi dẫn khách cho cả người Hàn và cả người Thái nữa uh, tóm lại thì Lê là một freelancer kiểu ai gọi đâu là mình đi làm đó chứ mình không có làm à, cố định và bây giờ hiện tại thì ly còn có một thêm một công việc mà ly rất là yêu thích nữa đó là youtuber <laughs> thì bây giờ thì đang là thời à, kỳ corona cho nên là à, uh, <laughs> cho nên là hiện tại thì công việc duy nhất của hai đội mình là ở nhà và làm youtube <laughs> và ừ. quên ăn nãy giờ thì tụi mình đã order ờ, một con gà thì một phần một nửa sẽ là rán bình thường còn một nửa là rán chay ngoài ra thì còn có một dĩa tteokbokki nữa 떡볶이 별로. 그래? Move to question number three 음. Rất là nhiều bạn hỏi chị hỏi hỏi mình là chị ơi làm YouTube có nhiều tiền không? We earn a lot of money from YouTube. <laughs> thì mình xin được trả lời là trả lời ừ không còn có tiền tiền làm youtube ở việt nam rất là nghèo các à, bạn biết là mình tụi mình có hai channel một cái channel là tiếng ừ. hàn một cái channel là tiếng việt ừ. hiện tại là awesome đi lechun một cái là lechun channel ừ. thì cái cái đi lechun channel á thì chỉ có tầm 7 ngàn sub thôi còn của mình thì bây giờ hiện tại là 112 ngàn sub rồi nhưng mà kiếm tiền thì tương đương nhau đó mọi người 200 dollar, 200 dollar <laughs> Thì không có nhiều đâu mọi người Những cái tháng mà cao nhất đó, thì tụi mình kiếm được uh, ờ, kênh của Ly 1 ngàn đô, kênh của Chu này tầm nào tầm 5 600 đô Còn những còn bình bình á thì mỗi kênh 500 đô và thì cái thời gian gần đây thì không có nhiều người xem cho nên là tầm khoảng ờ, hai ba trăm đô thôi Thật ra thì mình còn kiếm thêm được từ cái gọi là bán hàng á mình quảng cáo nhưng mà các bạn yên tâm là không phải là đi quảng cáo vậy bà mà đi chính xác là đi những cái sản phẩm ly dùng ly dùng để thấy thích à, xong đi để link ờ, để đó cho các bạn bấm vô mua thì ly sẽ có gọi là một chút xíu tiền hoa hồng ở trong đó vậy thôi cho nên là các bạn cứ yên tâm như người ta hay nói là làm vì đam mê vậy đó ok next to question number four Mhm. about our future 음. ừ, tụi mình có kế hoạch gì cho tương lai không The, the before the corona, we the married and the stay the, the Korea or the Vietnam, but now the <sighs> totally the different 아니야? <laughs> <laughs> we the, the, the lady to the Mary and the, uh, from from the uh, blah blah, they go to Korea. The we the take the Korea 아니? Hiện tại mình vẫn chưa có tính nhiều thực sự và cái con quỷ ý và hay cái corona này nó đã phá hủy toàn bộ cái kế hoạch của tụi mình tụi mình có có có dự định đi du lịch rất là nhiều nơi muốn đi châu âu qua qua thụy sĩ nơi mà à, hạ cánh nơi anh bây giờ thì tất cả đã tan thành khói bụi rồi cho nên là tụi mình tạm thời ở Đà Nẵng tụi mình đã chuyển tới cái căn nhà ở đây gần biển và hiện tại thì tụi mình à, đang rất là yên chơi cuộc sống ở đây kiểu à, sáng dậy ngắm mặt trời mọc rồi à, chiều chiều thì đi tắm biển rồi đi chạy bộ quanh bờ biển mệt thì ngủ đói thì ăn tương lai thì ờ, để đợi con quỹ này nó đi ờ, corona đi qua thì hai đứa mình sẽ có thể là qua lại hàng và Jun sẽ quay lại cái công việc mà viết mình không có hiểu rõ như là viết code game nói chung là làm về máy tính còn ly thì ly có thể là ly thích đi chụp ảnh thì ly sẽ chụp ảnh dạo đi chụp ảnh dạo và tiếp tục ờ, làm youtube vậy thôi <laughs> có lẽ là tụi mình muốn đi đà lạt sống vài tháng nữa 델라트 가고 싶잖 음, 달라트, 음. 달라트 좋다. 휴먼 저기 살아. 그, Where we go is better. Please comment. 안 돼, 이거? 알았어. Hay mọi người thấy là tụi mình nên sống ở đâu wanna go to Sapa. And uh, Thailand. 낮짱. 낮짱. 아, 배불러. 배불러? 빵이야. 그 다음에. 아 어떤 잠깐만 좀 먹어 해 number five mình cho vậy cái hát két 자기 먼저 얘기해. thì rất là nhiều bạn tò mò về cái con đường học vấn của mình thì à, mình à, học à, trong chuyên ngành là học tiếng Thái Thái. 음. giờ gom lại thì mình có thể nói á, tiếng Việt tiếng Anh tiếng Thái tiếng Hàn thì à, bốn thứ thì mình đang cố gắng mình muốn học thêm tiếng Trung nữa bởi vì ừ, mình rất là muốn đi ờ, du lịch ở Trung mình có một mơ ước là mình đi du lịch ở đâu thì mình sẽ học cái tiếng đó trước để khi mà mình đi du lịch mình cảm thấy rất là ngầu chung <laughs> quy là vậy đó My turn. ok dạ thân 와, 써, 써, 써. long time이네요. 너 멋진 얘기했어. mian 응? I'm the language 진짜 많아. I'm the game developer. à, You know? The C++ D language and Java language, JavaScript language, and then the Ruby, um, Node, 아, Node JS는 HTML 야, 우리 그리고 원래 오빠가 그 원래 일본 가려고 했었거든. 음. 그래서 일본어 공부도 하고 그 다음에 영어는 조금 because the my job. Now the the hoping việc. Ừ. Rồi đang học tiếng Việt rất là chăm chỉ. Rất huy được cao. <laughs> à và mình sẽ trả lời cái câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay là rất rất rất rất rất rất là nhiều người họ họ, họ hỏi là liệu có nhân mi không có liệu có nhân, liệu gọi là cắt mí Ừ. cho nên là thì mình nghĩ là các bạn mà ai mà thiếu tự tin về cái đôi mắt của mình thì hoàn toàn có thể đi cắt mí thì nó chỉ là một cái tiểu phẫu đơn giản thôi nhớ là à, tiêm thuốc tê xong rồi <laughs> tiêm thuốc tê rồi cắt sạc mình không biết luôn á rồi xong về nhà nghỉ ngơi tầm khoảng 2 tuần là thấy nó vô form và khá là lành lặn rồi tầm 3 tháng 4 tháng rồi lên thì nó rồi trở nên tự nhiên hơn mắt của Libby hơi tầm một năm rồi đó ừ. và mình cũng khá là hài lòng cắt không có bị lố nhiều người ham cắt gọi là mắt tay á sâu á ấn độ á nhìn nó trợ rất là dữ Giờ dạ, thiếu Vì các bạn mà làm anh cũng làm vừa vừa thôi Nhưng mệt không sao mày Dạ, dạ <laughs> Làm tự nhiên càng tự nhiên thì càng tốt hay là cái bản chất cái, cái mặt khuôn mặt người Việt mình nó rất là đông Nam Á rồi cho nên là các bạn không thể nào bảo đòi hỏi là muốn tay hơn muốn chống cái mũi tay muốn à, cắt cái đôi mắt tay muốn tìm cái môi nó tay được mình chỉ có thể đẹp theo cái cách của mình thôi đẹp theo một cách rất là đông Nam Á 오케이. The the 위더 question 없어 이제? Okay, I question for you. bơ Are you happy? Ờ, happy nhớ là chị 우리 오빠가 그 재밌다 phải nói là Jun là một người con trai rất là tốt tốt nhất tới từ trước tới giờ mà Lê đã gặp ừ. và chưa bao giờ là Lê là gặp được một người nào mà tốt như Jun và thương Lê như Jun và nói chung là Lê muốn cái gì là có cái đó và rất là nhường nhịn từng ly từng xíu nói chung là <laughs> không có điểm gì để chê hết rồi một bát Puika Puika chúng ta tới à, Ijeka Lika Oppa Boka 좋아 오빠가 네가 뭐 안 좋아 이게 The best. 음 See the next video. 그러면 잘했어 그럼 영상 여기 오늘 여기까지 끝 thì 다음에 또 봐요 hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo mình hy vọng là các bạn enjoy cái video này nếu thích có thể nhấn like và nếu yêu tụi mình đó thì hãy nhấn subscribe mời 아, thôi hẹn gặp lại, hẹn gặp hẹn gặp lại. lại Yeah.